một tiếng chùa dân văn chú bà đệ nhị đông quân Oh.

công chúa sáng sinh giáng vào nành tộc phúc nhớ tình nghi lòng lánh ngân hà môi son la phân ni tóc đà sở phân dáng thanh tân dịu ra cách điều đó phù dung dương yếm nhờn nhớ để nào mà chẳng tràn lương ý vẻ nào mà chẳng trái lơ hoa xuân mới nhô nguyệt thu vừa cho thường ra vào kim môn ngọc bề nét đàn thanh xanh bì tây phương an dân gian tuổi phương ngoài kỳ bạn con chân phút đáng nên biên thần thông biến hoa vô biên ý soi cho chim lạc đồng soi bên đầu đêm làm sao mưa đen hương thâu nhòm để ba tháng này ban cho tiền đất lụa dày bồng lộc cho lắm gì định cho càng nhiều ban cho xài nhất sang nhiều bồng lộc cho nhiều hơn năm hai năm xưa thành đồng con kia sơn phùng thờ ba mươi mùng một người tư hôm rằm ba mươi mùng một hôm rằm ngày ban cho tiền tốt lụa dày bồng lòng cho lắm về đây trai lớn hoa xuân mới nhu nguyệt thu vừa tròn giá so bằng kim môn đi ngọc về nét đàn thanh ai vẽ cho nên ý à, à, à. xa so tống từ xanh bì tây phương áng sương sang tùy hương ngoài kỳ màn cõi trần phút đang về thiên thần thông miền hoa vô biên ý à.